Xin chào các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV. Chúng ta lại tiếp tục trong cái clip kiếm những cái đồng coin miễn phí. Và trong clip ngày hôm nay thì mình chia sẻ cùng các bạn cách đào cái đồng PST. Trước hết mình xin giới thiệu một chút về đồng PST. Thì hiện nay giá của cái đồng PST này đang là 0.000473 USD một đồng. Và cái ờ, số lượng của nó phát hành toàn cầu là 5 tỷ coin. Và hiện nay đang ờ, lưu hành ở trên toàn thế giới nó là 2, 1 tỷ tức là còn khoảng độ gần 3 tỷ nữa cho chúng ta khai thác chúng ta đào nên là đây là một cái ờ, cơ hội rất là tiềm năng cho mọi người chúng ta khai thác cái ờ, giao dịch hàng ngày của cái đồng này trên tất cả các sàn đó là 2,3 triệu ờ, đô thì lượng giao dịch cũng là tương đối là tốt đấy các bạn nên là cái đồng này nói chung là rất là tiềm năng trong khoảng 30 ngày gần đây thì nó đã tăng 173% giá trị tức là trước đây nó chỉ có khoảng là không phải không không hai mấy rồi bây giờ nó đã lên đến ờ, không phải không không bốn bảy rồi có những thời điểm nó đã tăng lên đến uh, tận ờ, không phải tám không phải chín rồi các bạn nhé Đấy, nên là rất là cao và cái đồng PT này thì nó đã list ở trên sàn Probit của Hàn Quốc nên các bạn có thể rút cái đồng này lên sàn Probit để các bạn bán đây ví dụ như tài khoản của mình đang có khoảng 60.000 PT ở trên sàn Probit này tương đương với khoảng 28 ờ, đô la đó thì chúng ta cứ đủ được 20.000 ờ, PT là chúng ta có thể rút được lên sàn này các bạn ạ thì cách đào cái đồng này như thế nào thì ờ, mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên thì bạn sẽ vào set play bạn sẽ nhập cái chữ là PT cloud earning pt thì nó sẽ ra được cái ờ, mục là đầu tiên đấy là cái phần mềm để đào cái đồng ờ, coin pt đó, thì chúng ta sẽ bấm vào rồi chúng ta ấn vào ờ, cài đặt đó, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ chọn uh, mở uh, open nhé open trong lần đăng nhập đầu tiên này thì mình sẽ chọn là đăng nhập với google tại vì google dẫu sao cũng an toàn hơn là facebook bạn à, đợi một chút để PT nó tiến hành đăng nhập và nó lấy thông tin tài khoản rồi chúng ta ấn vào nút lách lách và chúng ta tiếp tục bạn nhé ấn vào get starter à, bắt đầu À, tại cái bảng này thì các bạn sẽ nhập cái mã cốt giới thiệu của mình. Đấy, cái mã mình để bên cạnh này các bạn nhé. ta sẽ nhận được 200 PT thưởng đầu tiên sau khi nhập mã để tiến hành đào uh, cái đồng PT này thì chúng ta ấn vào nút là ờ, Start Earning à, chúng ta ấn vào đấy để chúng ta tiến hành đào chúng ta sẽ chọn cái ô màu đỏ là Regular đấy, Regular để chúng ta đào miễn phí thì cứ sau chu kỳ là một tuần tức là 7 ngày sau chúng ta quay lại chúng ta sẽ nhận thưởng đây là kết quả sau một tuần mình đào đấy các bạn nhé đấy thì nó sẽ hiện lên chữ là clam earning này đấy thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút clam earning này để chúng ta nhận cái phần thưởng thì à, trước đây à, mỗi một ngày chúng ta đào à, nó sẽ được khoảng 100 PT một ngày nhưng do giờ gần đây là giá PT nó lên nên là chúng ta chỉ được còn khoảng độ 70 80 PT trên một ngày thôi vì thế một tuần chúng ta chỉ còn được có khoảng trên 500 PT này này đấy các bạn đấy thì chúng ta sẽ ấn vào nút là claim earning để chúng ta nhận nhé để mình bấm vào này đấy thì cái số pt sẽ được cộng lên trên để cái à, tài khoản này của mình đã được là 7164 là pt đấy thì sau khi chúng ta bấm vào nhận thưởng xong thì chúng ta lại tiếp tục đào chúng ta lại ấn vào nút là start earning này Đấy, thì chúng ta sẽ chọn bên cái phần à, màu đỏ nhé regular này à, regular Đấy, còn cái bên uh, premium này là bên uh, mất phí các bạn thì chúng ta dùng miễn phí chúng ta sẽ ấn vào review này Đấy, rồi thì sau khi chúng ta kích hoạt cái phần đào tiếp theo cho tuần tới thì nó sẽ hiện ra các quảng cáo và xem hết quảng cáo chúng ta tắt đi bạn nhé Đấy, tắt đi thì này bắt đầu nó đếm này còn là 6 ngày 23 tiếng 59 phút nữa là chúng ta sẽ nhận thưởng tiếp này Đấy thì à, tổng số tài sản của cái tài khoản này mình đã đào được là 7.000 à, hơn 7.000 PT tương đương với à, 3 USD nếu đổi cho tiền thì được khoảng độ à, trên 70 nghìn ấy, trên 70 nghìn. thì à, do cái giá PT nó còn đang là rất là thấp rất là rẻ nên nó mới cho chúng ta đào miễn phí khai thác miễn phí vậy nên là cơ hội vẫn đang còn cho mọi người ờ, chúng ta cố gắng tận dụng thời gian à, chúng ta đào rất là đơn giản thôi cứ mỗi một tuần chúng ta bấm có một lần chúng ta nhận cái này thì sau khi chúng ta đủ được cái số min rút của nó là 20.000 PT 20.000 đây mình đã được 7.000 tức là mình đã được 1 phần 3 chặng đường rồi thì tương đương chúng ta được khoảng 10 à, đô trên 10 đô thế nhưng mà trong đến cái lúc mà chúng ta đủ 20.000 đấy thì có thể là giá PT nó sẽ cao hơn à, so với thời điểm bây giờ tại vì PT có những thời điểm nó tăng lên đã giá đã là 0,015 rồi như vậy nếu mà 7.000 à, PT cái thời điểm nó giá cao như vậy chúng ta đã được trên 10 đô la rồi đấy. thì nó đang miễn phí mà thì chúng ta không nên tính tiền ở đây mà chúng ta tính là chúng ta sở hữu được bao nhiêu PT các bạn ạ Đấy, thì à, cái giá PT nó sẽ tăng lên từng ngày và chúc các bạn sẽ tích chữ à, được nhiều đồng PT các bạn thấy clip hay thì các bạn hãy ấn nút like, subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip tiếp theo về cách kiếm các cái đồng coin miễn phí